với các con ta cùng tìm hiểu ví dụ của bài. Cô có đoạn thẳng AB dài 2cm, đoạn thẳng CD dài 6cm. Các con hãy cho cô biết đoạn thẳng CD dài gấp mấy lần đoạn thẳng AB nào và làm thế nào để mình tìm được. Các con ạ, à, muốn số này gấp số khác bao nhiêu lần ta chỉ việc lấy số lớn chia cho số bé đúng không nào? chúng mình sẽ cùng thấy 6 chia cho 2 bằng 3 lần. Như vậy thì số bé so với số lớn sẽ thế nào nhỉ? Vừa rồi các con thấy CD gấp 3 lần AB, vậy thì AB bằng 1 phần mấy của CD? Chúng ta sẽ trả lời được là độ dài đoạn thẳng CD thì gấp 3 lần độ dài AB và độ dài đoạn thẳng AB sẽ bằng 1 phần 3 độ dài đoạn thẳng CD. Như vậy chúng ta sẽ nói ngược lại này. CD gấp 3 lần AB, còn AB lại bằng 1 phần 3 của CD. Các con muốn tìm được số này bằng 1 phần mấy của số kia, thì các con phải biết số lớn gấp mấy lần số bé đã. Sau khi tìm được số lớn gấp mấy lần số bé, thì ta sẽ trả lời số bé bằng 1 phần mấy số lớn được. Các con nhớ chưa nào? Chúng mình sẽ cùng tìm hiểu tiếp nhé. Cô có bài toán sau. Mẹ 30 tuổi, con 6 tuổi. Hỏi tuổi con bằng một phần mấy tuổi mẹ? Bài toán cho biết gì? Và bài toán hỏi gì nào? Bài toán cho biết tuổi mẹ là 30 tuổi, còn cho biết tuổi con là 6 tuổi. Bài toán hỏi tuổi con bằng một phần bao nhiêu tuổi mẹ? Công việc của các con là đi tìm xem tuổi con so với tuổi mẹ thì bằng một phần bao nhiêu.